rồi chào anh em nha quay lại cái game ờ, game bầu cua sóc đĩa ha cũng như tài xỉu của bên cơ sở mình hôm nay nó sẽ ra mắt cho anh em một số game để anh em có thể chơi ha bản game H chơi uh, năm 2023 này em nha đó, thì trước mời anh em thì ờ, mình sẽ vào để cho anh em xem những cái mẫu game của bên cơ sở mình nha Đấy, đây là những cái mẫu game có thể các anh em cài trực tiếp trên máy anh em đó, gọi game hack là cài trực tiếp trên máy anh em nha còn những nào mà anh em nào mà chơi quy luật á thì hãy chụp à, những cái à, file đó hoặc là chụp những cái à, hình ảnh mà các anh em đang chơi của người ta ha gửi qua Zalo đấy thì mình sẽ tìm và mình nghiên cứu để mình có bản quy luật cho anh em chơi còn đây là đa số là những cái game ha game hack nè game điều khiển nè đó từ xa nói chung là nhiều bản có thể điều khiển được anh em nó kể cả làm con làm cái ha, làm tem, đó nhưng mà vẫn có thể các anh em mua bản điều khiển nữa thì các anh em có thể điều khiển được nha đó đây đa số là những cái game hack của bên cơ sở mình nha đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu game mà tất cả anh em đó, chơi nhiều nhất đa số mình theo dõi thì nhiều anh em chơi những bản game này là nhiều nhất nha anh em đó nhiều anh em và hỏi mình ha thì hôm nay mình sẵn tiện làm cho anh em một số video đấy để tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi game bản hắc là như thế nào rồi đây là một bản hắc nè anh em đó. bản hắc là anh em cài trực tiếp trên máy anh em nha đó. mình sẽ tắt cái loa này để cho nó bớt cái âm thanh lại ha đó rồi cái này là vừa làm cái và vừa đánh tem thì nè, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách đánh tem ha trên một cái à, điện thoại Android đó. cách đánh tay em nha anh em rồi nguyên lý của có có bộ bầu cua này thì các anh em nhìn trên màn hình nha tôm nai cua bầu cá gà thì nó tương ứng với 0 1 2 3 4 5 ở 0 cho đến tới 5 anh em thì nó tương ứng với những con số đây là các anh em cộng lại cộng lại con số và các anh em tổng ba con các anh em cộng thêm một và lớn hơn 6 trừ 6 lớn 12 trừ 12 nha lớn 18 thì trừ cho 18 nha thì nó sẽ ra kết quả của cái ván à, các anh em cần đánh nha đấy thì bây giờ mình sẽ đánh vài cây cho anh em xem nha đó thì bây giờ mình đánh nha mở này nó là nai tôm gà nha anh em đó nai là một ha tôm là không rồi không là mình bỏ ha nai tôm gà gà 5 5 mỗi một là 6 anh em 6 có anh em cộng thêm một đó là 7 7 thì nó là lớn hơn 6 anh em các anh em trừ cho 6 thì còn một một thì cái quán này nó sẽ ra là con nai anh em mình mở thử nha đó con nai anh em thấy không nai cua gà nai một cua hai là ba ha gà nữa là 8 anh em 8 thì các anh em cộng thêm một nữa nó sẽ là 9 9 mà các anh em trừ cho 6 thì còn 3 3 thì bán sau nó sẽ ra con bầu nè anh em đó bán sau nó ra con bầu mở nè đó cái này không bầu nai tôm bầu nai tôm thì tôm thì nó em bỏ rồi tôm nó là không rồi đó mấy em nó chỉ còn là con bầu của con nai thôi đấy con bầu nó là ba nè con nai nó một nữa là bốn anh em bốn mà anh em cộng thêm một nữa là năm năm thì các em muốn luôn tại vì tương ứng với là con gà là năm rồi năm thì em muốn luôn khỏi khỏi trừ thêm 6 hay là trừ 12 hay trừ 18 gì anh em đó là muốn quýnh luôn con gà luôn cho mình đó có gà các anh em không có con gà luôn nè đó mình đẩy lên cho anh em thấy không có con gà nha anh em đó, ok chưa tiếp này nó là gà cua nai cua gà là năm nó anh em con cua là hai là bảy con nai nữa là 8 8 mà các anh em cộng thêm một là 9 9 thì anh em trừ cho 6 cho mình nha 6 thì nó tương ứng với con gì con bầu ha mở này đó rồi cái này ha mở bầu đó rồi nếu như các anh em muốn né ha các anh em né thì nó sẽ có một cái phần né cho anh em đó các anh em nhìn trên ha đây né thì các anh em chỉ cần bật né bật và tắt là các anh em có thể né ha thì bây giờ mình bật lên cho anh em ha để mình bật lên đó các anh em chạm nhẹ vào thôi đó sóc này đó né né để mình uh, né là bầu cua nên em giờ mình né bầu cua cho anh em xem nha ừ, né nếu như mà nó quýnh bầu cua nhiều á thì các anh em né cho mình ha mở nè đó mình sóc lại để mình mở thử nha rồi các anh em bấm vào đây ha giữ chạm một cái né bầu nai thử nha sóc đó cái này không nó ra cá cua đó, nó không có bầu nai nếu mà quýnh bầu nai á, thì các em né là né cho mình nha né cho mình người ta quýnh cá cua ha cá cua nhiều á, thì các em né là cho mình là gà tôm đúng không anh em đây là có phần mềm có thể né và làm cái và sóc nè mình né là gà tôm nha anh em né gà tôm này ha đó nó ra hai cua một nai né gà tôm này sóc lại nè đó. nói chung mình nắm uh, chuẩn một tí nha anh em đó nó sẽ có góc ở dưới để anh em có thể né cũng giống như hình này ha đó là khi mình gửi qua thì mình sẽ gửi những cái, cái sản phẩm này cho anh em ha để anh em có thể nhìn theo và học và cách đánh thôi nó cực kỳ là đơn giản thôi anh em đó thì anh em nào tham khảo chơi game ở game hack cũng như game quy luật của bên cơ sở mình thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại nha 0786 01124 nha hoặc 0786 04124 nha các anh em cứ kết nối Zalo trực tiếp nha mình bên mình thì rất nhiều loại game nha rồi chào anh em chúc anh em à, à, năm 2023 này nha chiến thắng về bộ môn game sóc đĩa cũng như là bầu cua tài xỉu nha anh em chào anh em